Nhát nha Đâu, nhát Nhát ơi Yeah Nhát ơi Đăng buồn đánh nhau Ơ, ơ, ơ Cứu tao, kiểu con kia cứu tao Xét đâu cứu tao Xét đây Ôi meo meo À đấy Sau đi ra chơi đi

aí. 怎么？ này đây của sâu này thôi em bé đi ra không anh giận đi đi chắc đi ra đã anh đi trước này đi ra đây đi đây ừ anh đi anh sâu đang hãi phải đái thằng kia kìa bịt mũi à bạn này thích ăn xúc xích này ở đây cho ăn mà không cho cái ta ăn à của em đây em ơi em ý chỉ cho con không đấy ui cái con chuột này ui đồ ăn tham mày hóc hóc à ra sát tân động đồ ăn mà thì không gừng lắm ăn nha nha nha ăn nha nha nha nha ăn nha ăn nha nha nha nha ăn nha nha nha thảo đây mà đây chơi với thảo đi khiếp đó làm gì có coca không có gấu soda soda ở trên nóc nhà này rồi nào đây này con này mới là ghê này thôi Wow. Đó không phải là chuyện đùa đâu nhá Hoàng thượng Nó đánh được tăng sắc thái rồi đấy Ôi đánh em Nào À bạn này là bạn Hoàng thượng á Hoàng thượng ấy. Bạn chó á Bạn chó đây cẩn thận nhá <laughs> <laughs> bạn hoàng thượng hôm nay không mặc y phục à <laughs> vâng biết rồi cả mù chị giờ hôm ờ, họp ra đầu tiên chị bị đóng phạt xong từ đầu <laughs> Thật á? Từ hôm giờ chị không không dám động không có có không có dám đồng nhưng mà đại khái là phải dạ. để chừng tại vì là nhiều nhiều đứa bị nó bả rồi <laughs> phải bị ngã tên tướng tên tướng duy có đấy không em không biết chúng mày không biết tao là chủ đấy. mình đang chơi với bọn mèo này con ngoan quen ấy thành ra nhìn thấy con đấy sợ lắm